mối nguy tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trên Biển Đông. Những ngày qua, liên tục có nhiều thông tin liên quan tàu ngầm Trung Quốc, vốn là lực lượng có nguy cơ gây bất ổn trên Biển Đông. Số lượng tăng nhanh. Ngày 24 tháng 4, cơ quan khảo cứu Quốc hội Mỹ tiếp tục cập nhật báo cáo mới về sự phát triển của Hải quân Trung Quốc. Báo cáo chỉ ra Trung Quốc đang tấp nập tăng cường sức mạnh tàu ngầm. Cụ thể, theo báo cáo thì Bắc Kinh đang có khoảng 66 tàu ngầm các loại và sẽ tăng lên 76 chiếc vào năm 2030. Trong đó, số lượng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã có hơn 10 chiếc. Chưa đầy một tuần sau khi báo cáo trên được công bố, ngày 29 tháng 4, truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động thêm hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và có thể mang theo tên lửa đạn đạo tích hợp đầu đạn hạt nhân. Hai tàu này được cho là bản nâng cấp mới của tàu ngầm Thai 094 lớp tấn có độ choán nước khoảng 11.000 tấn. Nguy cơ đe dọa Biển Đông Ngày 30 tháng 4, chuyên san The National Interest đăng tải bài phân tích cho rằng tàu ngầm hạt nhân Thai 094 vẫn tồn tại những nhược điểm nhất định, điển hình là quá ồn ào. Cụ thể, một báo cáo đã chỉ ra rằng tàu ngầm lấp tấn có một lỗ hổng thiết kế ở phía sau thân tàu. Vị trí này gần các hầm tên lửa nên có thể tạo tín hiệu sóng âm khiến đối phương phát hiện ra. Vì thế, bài phân tích cho rằng tàu ngầm Thai 094 chưa đủ sức trở thành phương tiện gian đe hạt nhân ở cấp độ toàn cầu, nhưng vẫn đủ sức để trở thành một sức mạnh đáng gờm ở cấp khu vực mà ví dụ là tại Biển Đông. Thực tế, mối lo về tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trên Biển Đông đã được đề cập gần đây. Cụ thể, Ấn Độ từng lên tiếng lo ngại việc tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc hoạt động ở Ấn Độ Dương. Theo Hải Trình thì nhiều khả năng trước khi đến Ấn Độ Dương, tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đã hoạt động tại Biển Đông. Hồi tháng 9 năm 2019, Cục Nam Hải thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết đã triển khai mạng lưới thiết bị bay không người lái UAV ở Biển Đông để theo dõi, giám sát những thực thể và vùng biển xa bờ. PGS Steven Robert Nagy thuộc Đại học Cơ đốc giáo quốc tế Nhật Bản, học giả tại Quỹ châu Á-Thái Bình Dương ở Canada, lo ngại UAV có thể giúp Trung Quốc thu thập các thông tin về địa hình trong lòng biển, độ sâu, dòng chảy. Đó là những cơ sở quan trọng để Bắc Kinh triển khai các phương tiện, thiết bị dưới mặt nước để kiểm soát khu vực. Qua đó, Trung Quốc có thể triển khai và đẩy mạnh hoạt động tàu ngầm. Ông Nagy đặt vấn đề. Tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson Mỹ nhận xét, Trung Quốc có thể biến Biển Đông thành một vành đai phòng thủ được triển khai cùng với vũ khí hạt nhân dựa trên chiến lược phong tỏa chấm tiếp cận nhằm vào Mỹ. Và để đạt được mục tiêu như thế thì khả năng là Bắc Kinh tìm cách điều động tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân đến Biển Đông và thực tế thì Bắc Kinh đang cố tìm kiếm cách kiểm soát Biển Đông nhằm hạn chế sự hiện diện của tàu chiến, máy bay Mỹ để loại bỏ rủi ro tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc bị phát hiện khi hoạt động tại vùng biển này. Tiến sĩ Nagao cho rằng để giải quyết mối nguy này thì Washington cũng nên điều động tàu ngầm đến Biển Đông. Tất nhiên là sự điều động đó phải trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Khi hiện diện tại Biển Đông, tàu ngầm Mỹ có thể kiềm chế các hoạt động đáng lo ngại của tàu ngầm Trung Quốc. Kèm theo đó, Washington có thể tăng cường điều động máy bay sân ngầm lẫn tàu chiến nổi. Không chỉ Mỹ mà các nước ngoài khu vực như Anh, Pháp, Canada hay các thành viên trong tứ giác an ninh, Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng cần đưa tàu chiến, máy bay đến Biển Đông để phòng ngừa tàu ngầm Trung Quốc. Thực tế, theo tiến sĩ Nagao, cuộc tập trận của Hải quân Mỹ-Úc gần đây trên Biển Đông có lẽ cũng bao hàm cả mục đích vừa nêu ra. Nếu cộng đồng quốc tế không cùng phối hợp, thì khi tàu ngầm Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông còn có thể đe dọa an ninh thế giới tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đạt được sức mạnh sánh ngang tàu ngầm Mỹ. Theo Asian Times, Trung Quốc hiện đang vận hành 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân Thai 093, hay còn gọi là tàu ngầm lớp sang. Ít nhất 3 tàu ngầm loại này là phiên bản Thai 093G mới được chế tạo gần đây. Phiên bản Thai 093G trang bị thêm ống phóng tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình thẳng đứng, tương đương sức mạnh tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ, trong khi có khả năng hoạt động yên tĩnh tương đương, theo giới phân tích. Nguyên mẫu tàu ngầm Thai 093 có 6 ống phóng ngư lôi, kích thước tiêu chuẩn 533mm hoặc cỡ lớn 650mm, nhiều lò phản ứng hạt nhân, tàu ngầm lớp Trang có tầm hoạt động không giới hạn, sức chịu đựng của thân vỏ được cải thiện đáng kể, giúp duy trì tốc độ lên tới 30 hải lý khi lặn, theo truyền thông Trung Quốc. Phiên bản Thai 093G được trang bị thêm ống phóng thẳng đứng, với khả năng phóng tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-18 và tên lửa hành trình CJ-10 chuẩn đô đốc Hải quân Trung Quốc Jin Ju nói rằng các tàu ngầm Thai 093G có thể mang theo 12 tên lửa chống hạm hoặc tên lửa hành trình. Ngoài vũ khí, Điểm đáng chú ý khác của tàu ngầm lớp sang là thiết kế tàng hình. Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc mang tên Thai 091 là một thảm họa thực sự. Ngoài việc tàu ngầm này có thể lặn được dưới biển thì nó đã hoàn toàn lỗi thời, cũng không có các vũ khí tấn công mặt nước cũng như hoạt động quá ồn ào. Phiên bản Thai 093 lần đầu xuất hiện năm 2016 là nhằm khắc phục các hạn chế trên. Tàu ngầm chỉ được coi là hoạt động tốt nếu độ ồn đạt ngưỡng nhất định, càng hoạt động yên tĩnh càng tăng khả năng tàng hình. Yếu tố chính gây ra tiếng ồn ở tàu ngầm là chân vịt. Đối với vấn đề này, các kỹ sư tàu ngầm cần thay đổi hình dạng chân vịt để làm giảm nhiễu động, giảm tiếng ồn nói chung. Một yếu tố gây ồn khác là hệ thống đẩy của tàu ngầm. Đối với tàu ngầm diesel điện, máy phát điện diesel có thể gây ra nhiều tiếng ồn. Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng tạo ra một số tiếng ồn chủ yếu là các máy bơm dung dịch làm mát phục vụ lõi lò phản ứng. Tàu ngầm lớp Sang đã có cải thiện trong cả hai lĩnh vực này, dường như là nhờ các thiết kế của tàu ngầm Nga. Theo chuyên gia Hải quân Sutton, công nghệ tàu ngầm Trung Quốc ban đầu kém xa tàu ngầm Mỹ, Truyền thông Trung Quốc cho biết, tàu ngầm Thai 093G còn hoạt động yên tĩnh hơn nhờ sự thay đổi trong thiết kế phần thân tàu. Những cải tiến ở phần máy bơm dung dịch làm mát, vật liệu cách âm có thể giúp tàu Thai 093G giảm đáng kể độ ồn. Nhưng vì phát triển công nghệ tàu ngầm khá muộn, Trung Quốc không có thể có đội tàu ngầm đông đảo như Mỹ. Riêng tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles, Mỹ đã đóng tới 62 chiếc và cho đến nay vẫn còn vận hành 33 chiếc, áp đảo số lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc. Trung Quốc cũng xác nhận sẽ không đóng thêm các tàu thai 093 để tập trung phát triển mẫu tàu ngầm thai 095 hoàn toàn mới. Tàu ngầm thai 095 sẽ có lò phản ứng hạt nhân mạnh hơn, bổ sung thêm ống phóng thẳng đứng, tích hợp cảm biến mới và sẽ tham gia vào các nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc. Theo chuyên gia Sutton, Trung Quốc có thể đặt mục tiêu đưa tàu ngầm thai 095 hoạt động yên tĩnh, tương đương tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ, tức là độ ồn chỉ 95 dB nhưng Hải quân Mỹ cũng đang đóng thêm các tàu ngầm lớp Virginia. Do đó, cuộc chạy đua công nghệ tàu ngầm vẫn sẽ còn tiếp diễn mà trong đó, Trung Quốc sẽ luôn đi sau Mỹ một bước. Hải quân Mỹ có bao nhiêu tàu sân bay? Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Carl Vinson chỉ là hai trong số hạm đội siêu tàu sân bay đông đảo và hùng mạnh của Hải quân Mỹ tàu sân bay USS Sheldon Roosevelt và tàu tuần dương USS Ranker Hill đã kết thúc chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 5 đến 9 tháng 3. Trước đó, vào năm 2018, tàu sân bay USS Carl Vinson là chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam trong vòng hơn 40 năm. Đây chỉ là hai trong số hạm đội tàu sân bay đông đảo của Mỹ. 10 tàu lớp Nimitz Cả USS Carl và USS Theodore Roosevelt đều là tàu sân bay thuộc lớp Minute, bao gồm 10 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đang hoạt động trong Hải quân Mỹ. Những chiếc tàu lớp Nimitz được coi là chiến hạm lớn nhất mà con người từng chế tạo, với tổng chiều dài 333 m và thể tích choáng nước trên 100.000 tấn dài. Chương trình tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz được khởi xướng từ giữa năm 1960 Quá trình đóng mới diễn ra từ năm 1968 đến 2000 tại công ty đóng tàu Newport News. Tốc độ tối đa của tàu là trên 30 hải lý một giờ, 56 km/h và công suất cực đại vào khoảng 260.000 mã lực. Vì sử dụng năng lượng hạt nhân, các tàu sân bay này có hoạt động trong vòng 20 năm mà không cần nạp nhiên liệu và thời gian phục vụ dự đoán khoảng trên 50 năm. Chúng được phân loại như các tàu sân bay năng lượng hạt nhân. Nimitz là chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo cho đến khi tàu sân bay USS Gerald Ford gia nhập Hải quân Mỹ vào năm 2017. Để vận hành chiến hạm khổng lồ này, cần đến thủy thủ đoàn hơn 5.000 người, trong đó hơn 3.000 thủy thủ vận hành các hệ thống của tàu và hơn 2.000 nhân viên hàng không. Lần thăm Đà Nẵng này nằm trong kế hoạch hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nhóm tác chiến tàu sân bay 9 do hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt dẫn đầu. Nhóm tàu này được triển khai từ thành phố San Diego thuộc bang California hôm 17 tháng 1. Các nhóm tàu sân bay của Mỹ liên tục thực hiện các chuyến công tác dài ngày kéo dài hàng tháng trời, kết hợp các chuyến thăm một số quốc gia. Mỗi nhóm CSG của Hải quân Mỹ thường bao gồm một tàu sân bay, một tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển, 2 đến 3 tàu khu trục mang tên lửa điều khiển. Trong đó, tuần dương hạm là tàu hộ tống chính, điều phối phòng thủ các nhóm tác chiến, đặc biệt là chống lại các mối đe dọa trên không. Lần khất đâu đó là một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân bảo vệ phần còn lại của nhóm tác chiến khỏi các mối đe dọa dưới mặt nước. Đi kèm USS Theodore Roosevelt là một lực lượng bất thường về số tàu hộ tống. Dẫn đoàn hộ tống là tuần dương hạm USS Bunker Hill lớp Ticonderona, Bunker Hill được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tối tân gồm radar AN Spy 1 cùng 122 ống phóng thẳng đứng VLS MK41, có thể phóng tên lửa hải đối không SM2, SM6 và ESSM tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa chống ngầm. Năm tàu khu trục lớp Alan Parker gồm USS Pinkey, USS Rossau, USS Paul Hamilton, USS Kidd và USS Rafael Baratan. Mỗi tàu được trang bị từ 90 đến 60 VLS MK41 với 5 tàu khu trục có thể mang theo tới 468 tên lửa các loại. Ngoài các tàu hộ tống, CVN-71 mang theo 44 tiêm kích hoạt động trên hạm SJA-18.